Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, một ngày làm việc rất là căng thẳng từ 6 giờ sáng đến bây giờ. Và mặc dù vậy thì chúng tôi vẫn đang có mặt tại một phòng của các nữ quân nhân. À, bây giờ xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện với một nữ quân nhân tại mặt trận tháng 2 năm 1979. Em chào chị. Dạ vâng. À, vâng. Chị Minh ơi, vào năm 79 thì chị à, làm gì ở đây? năm 1979 ờ, ờ, dạ. thì chúng tôi là ở đơn vị trung đoàn 567 bệnh xá trung đoàn 567 dạ. tôi làm quản lý ở đó dạ. và 17 tháng 2 năm 79 à, bọn à, Trung Quốc là đánh sang khắp giải biên cương tổ quốc của mình dạ. thì tôi là được phân công ờ, trước đó là tôi được phân công kiêm cái quản lý của cái lớp tập huấn cán bộ từ đại đội trung đội trở lên đến trung đoàn thì ở dưới cái chỗ xe thông tin thì là tôi cứ hàng ngày thì tôi xuống xe thông tin tôi xuất lương thực thực phẩm cho bộ phận nấu cơm xong tôi lại về bệnh xá trung đoàn để làm công việc của mình ấy. Yeah. Dạ. Thì đến ngày 17 tháng 2 đó thì đến ngày 18 tháng 2 tháng 2 để là chiều 18 tháng 2 là bắt đầu có thương binh đưa về từ dưới dạ. chốt đưa về dưới uh, ờ, khâu chĩa tà lùng đưa về trên này thì lúc đó thì chỗ cái bệnh xá của chúng tôi thì một nửa là các bác sĩ và y sĩ và y tá xuống chốt dạ. phục vụ xuống chốt còn dạ. một nửa ở lại trên bệnh xá thì có anh thi là chính trị viên y sĩ anh hãng là dược sĩ và đồng chí ờ, bảy là dược tá và bốn đồng chí nuôi quân nữ và hai đồng chí y tá đồng chí huệ và đồng chí tuyến dạ. và tôi là quản lý thì càng hàng ngày thì thương binh về mỗi ngày về thêm một nhiều đấy thì chúng tôi đã thay nhau coi như là đi chăm sóc thương binh dạ. thay băng thay bó băng rồi thì là um, cơm cháo các thứ này cho các đồng chí thương binh dạ. hết uh, ban ngày và cả ban đêm hết hàng ngày hàng đêm thì tôi với đồng chí Huệ y tá là một ca và đồng chí Tuyến với lại một cái chị Lân là người ở ngoài thị trấn Quảng Hòa bộ đội phục viên về một ca là dạ. hai ca thay nhau đi chăm sóc thương binh thâu cả đêm suốt đêm thâu đêm đến sáng thế thì đến tình hình là đến cái ngày 27 ừ, là tháng 2 đấy là tình hình ờ, rất là căng thẳng cho nên là có lệnh của trung đoàn là cho sơ tán thương binh đi vì bởi vì lúc đó là thương binh về đấy là khoảng trăm hơn trăm thương binh ở cái bệnh xá đó danh dạ. trại đó dạ. đấy thì khi mà lúc đó thì có lệnh của trung đoàn anh thi về phổ biến là phải sơ tán bớt thương binh đi chứ không tình hình căng là có thể là bọn tàu nó um, tràn vào thị trấn Quảng Uyên đấy thế thì tất cả các cái đồng chí thương binh nhẹ mà đi được thì dạ. là chúng tôi tổ chức cho các anh là đi là có người dẫn đi là đi tự đi vào trong các cái ừ, các cái xã à, vùng sâu đấy dạ. thế còn các đồng chí thương binh nặng thì là à, cáng lên trên cái hang canh giềng ấy. Dạ. Đấy. thì th thời gian đấy là đêm là mưa gió mưa phùn gió bắc thế mà lực lượng thì rất là mỏng ở lại chỉ còn có như vừa rồi tôi nói đấy thì có mấy chị em nữ thôi dạ. thế là tổng số khoảng độ 10 người đó dạ. Đấy, thế thì dạ. mỗi người một việc là bộ phận nuôi quân thì cơm nước no cơm cháo còn bộ phận hai đồng chí y tá với chúng tôi là lo coi chăm sóc thương binh dạ. thế và và hôm đó thì là cáng lên trên hang kênh giềng đấy thì là lúc giờ lực lượng cũng ít thế là mới lấy một số trung đoàn cho lấy một số cái các cái con em dân tộc dạ. ở những cái xã lân cận đấy dạ. là vào để các thương binh ừ, đi sơ tán vào trong các vùng sâu vùng các xã vùng sâu yeah. Dạ. thì ừ, đi buổi sáng là đi được gần à, đêm đấy là đi được một chuyến với các đồng chí thương binh và đưa thương binh đi là được một chuyến thế rồi và tôi thì là ừ, đồng chí huệ và đồng chí tuyến và chúng tôi đã nói với nhau là bây giờ là hai em là đưa các anh cùng đi cùng thương binh lên trên hang còn chị thì là sang bên cái chỗ xe thông cho anh chạy của xe thông tin đấy phát lương thực ừ, thực phẩm cho các cái ừ, đồng chí tân binh đấy, để đem đi theo để sang cán thương binh lên trên vào trong cái nơi an toàn yeah. Dạ. thế thì chúng tôi là mỹ lại đồng chí trâm ở bên xung kích và chúng tôi đi cùng với chỗ anh mỹ là chính trị viên và một số đồng chí nữa này sang cái xe thông tin đấy là phát lương thực thực phẩm cho tân binh thì đồng chí Mỹ là chính trị viên đấy lúc giờ nó quán triệt thì đồng chí nói gần như khóc là các đồng chí tân binh phải quyết tâm các đồng chí thương binh chứ tân binh tân binh tân binh là để dạ. đi cán thương binh đấy dạ, dạ. phát lương thực thực phẩm cho <clears throat> các đồng chí để đi cán thương binh là các đồng chí phải quyết tâm đưa thương binh vào nơi an toàn không được coi như là phản bội mà phải tập trung à, đưa các đồng chí thương binh vào nơi an toàn nhất bằng mọi giá khó khăn gian khổ thế nào các đồng chí anh Mỹ nói gần như là là khóc mà quán triệt ừ, tân binh đấy đấy thì là khi mà các đồng chí phát xong lương thực thực phẩm là các đồng, mọi người là đi sang bên này thì lúc đó trước khi đi thì em huệ y tá em tuyến có dặn tôi là chị ơi chị đi xong xuống làm phát xong lương thực thì chị sáng mai chị lên hang của chúng em thì tôi cũng bảo là được rồi các em cứ yên chí xong việc là chị nên chứ không cần chờ đến sáng mai Đấy, thế thì khi mà chúng tôi bên này xong việc rồi thì dọn dẹp các ừ, đồ dùng các thứ này khác là chúng tôi mấy anh em là đi sang hàng bên này để cùng đi với thương binh đấy. đấy dạ. thì khi chúng tôi sang đến bên này quả núi rồi thì là thấy tiếng súng nổ ầm à, ầm ầm ầm rồi thì chúng tôi đi ừ, sang bên này quả núi rồi thì có mấy người dân người ta chạy ngược về bên này người ta bảo các anh các chị ơi tàu nó tràn hết vào đấy nó bắn hết lên cái hang rồi nên là đông lắm thế thì anh Mỹ một thế thì không thể sang được rồi chúng tôi quay lại quay lại thì là bên lại một số các anh em tân binh đấy với lại cái chị Lân mà bộ đội phục viên đi cùng chúng tôi rồi cậu khen là liên lạc của C đi đấy, là đi cùng thế lên trên núi và đồng chí Trâm đồng chí Mỹ đồng chí Lệ là đi lên trên núi nên men theo lên núi thì là đi cứ đi vừa đi vừa men theo mang theo cũng chỉ được ít lương thực thôi không không mang được gì cả thế thì hàng lên trên đó thì là trong những ngày đấy thì chúng tôi quay à, luồn rừng xong là anh Mỹ lại lệnh cho là cái một số thương binh ở trong cái cái, cái xã Động Lập độc lập ở mấy bên trong các thứ thì là nó tán mạn như thế thì chúng tôi lại đi tìm để thu dung thương binh về ừ. đấy. thu dung các đồng chí thương binh mà mà nhẹ đấy mà sơ tán vào rồi ừ. nhưng mà chúng tôi được biết tin là một số đồng chí thương binh ở trong đấy là đã bị coi như là tàu nó tràn vào nó đã bắn giết là chạy ra đâu là nó nó bắn theo đấy thì là chúng tôi trong khoảng độ từ mùng 1 ờ, tháng 3 mà đến ngày 14 tháng 3 anh chị em ở trong đó là trên rừng là không có cái ăn phải đi ừ, ăn rau ăn kiếm cái đồ ăn ở trong rừng đấy, để anh em ăn và đường đời là đi tìm anh Mỹ cho đi tìm coi như là thu dung thương binh xem các đồng chí thương binh mà tán mạng chạy ra thì ở chỗ nào thì thu dung được một số anh em thương binh về bây giờ thì tôi cũng không có nhớ tên nữa thế nhưng mà khi về thì đến ngày 14 là quân tàu nó rút thì là anh em đoàn chúng tôi xuống núi thì cách đấy hai hôm ba hôm thì cái cậu khèn liên lạc đấy cậu con lên cậu bảo tôi là chị Minh ơi em vừa lên hang xong thì chị Tuyến chết ngồi chị Huệ chết nằm và các anh ở trong hang là chết hết rồi cháy đen rồi thế tôi nhưng mà em vừa mới lên một tí xong rồi lại có tiếng súng ở dưới nó bắn nó vẫn phục ở dưới chị ạ thế thì em lại phải lối xuống dưới thế mà các cậu phải nãy lên đấy ông đi hai cách hai ba ngày nữa thì cậu cậu nãy lên xong cậu về cậu bảo chị ơi em nay em nãy lên hang rồi thì em đẩy chị tuyến nằm xuống cạnh chị huệ rồi thế và mặt chị huệ không nhận ra nữa em đẩy cái nón vào đấy thế thì đấy là ngày 15 thế sáng 16 thì tôi có rủ chị lân là đi lên hang với tôi thế thì hai chị em là bịt khăn vào miệng thế và đi thì lên đến dốc hang canh giềng đấy thì là đã có một đồng chí nằm xác chết nằm ở ở đó nằm sấp và cái đầu gối là quấn băng trắng cái hôm đấy thì thời đấy là tôi nhớ tên vì là ở thương binh ở trong về bệnh xá thì tôi nhớ tên một số là quen quen thì tôi nhớ tên là biết tên thế nhưng mà hôm đấy bây giờ thì không nhớ tên là gì nữa thì là đầu đấy thế này dốc đầu dốc nó đã có một đồng chí thương binh nằm úp ừ, quấn băng trắng đầu gối rồi thì tôi đi vòng xuống dưới thì lúc bây giờ là ngay cái chỗ ôm sát cửa hang hôm nay đấy là nó có một cái chuồng lợn thế thì đi vòng qua cái chuồng lợn đấy vào cái bãi đất trống chỗ này thì mấy anh em tân binh nằm đây nằm giải sát đây là khoảng hơn chục người đấy thì có hai ba vài con lợn nó đang gặm đầu một cái anh nằm ở chỗ kia cái tôi mới lại ra tôi tìm cái que tôi đuổi đi thì tôi nhận ra là à anh này là anh nghiêm là trước anh ấy là đại đội phó của đại đội 7 chúng tôi đấy đại đội 7 mà đóng ở cái xã quốc phong mà cả đơn vị sinh hoạt ở trong cái hang canh giềng đấy là vẫn được thì lúc đó thì tôi định chuyển lên trên bệnh xá trung đoàn rồi từ tháng tháng tháng 8 năm 78 là tôi chuyển lên rồi thì đơn vị cũ đấy thì sau sau đó anh nghiêm đại đội phó này anh ấy chuyển lên đại đội 5 đại đội trưởng đại đội 5 thì đến hôm anh ấy bị thương là anh ấy rơi từ trên ta luy rơi xuống để chùn sân sống thì anh bị thương vòng thì là cáng ừ, anh ấy về đưa về bệnh xá để chúng tôi chăm sóc cho thì đến hôm tối hôm trước là khênh anh lên trên đó trên hang không đi được đấy thì đến khi tôi đến tôi nhận ra là anh nghiêm là hai ba con lợn nó đang gặm cái đầu anh đấy đang gặm gặm đầu thì tôi mới đi tìm cái que để đuổi đi thế thì đuổi đi thì nhận ra anh đó và một số tất cả tân binh là kiểu đang cán anh ấy, một số thương binh xuống đến cửa hang thì nó bắn vào đấy yeah. Dạ. à. tức là mình đưa lên hang sau đó mình lại chuyển di rời vâng, khỏi đưa hang. lên hang xong phải chuyển đi chuyển đi thì là đi xuống một số đấy các anh là cán xuống đến cửa hang là nó bắn vào yeah. Dạ. làm anh ấy hy sinh ở đấy chị có nhớ là khi mà mình mang lên hang thì nhiều không và đã chuyển di chuyển đi thì được nhiều không lúc chuyển chuyến đầu thì tôi không có ở đấy nhưng yeah. Dạ. mà chuyến đi cũng được nhiều và ngay như chỗ đây này anh bán này, này là thương binh này yeah. Dạ. và anh hồng là thiếu tướng bây giờ đấy vâng. là về sau đấy thì là hai anh này là chỉ được đi được khoảng 15 phút anh thì là bắt đầu là tàu nó vào đấy thì là hai anh này thoát chết và một số anh em nữa dạ. là là thoát em hiểu thế này có đúng không tức là lúc trước là mình di chuyển thương binh về thì mình di chuyển thương binh nặng về đấy không à. tất cả đều về bệnh xã hết Vâng, vâng, nhưng mà Thế khi mà có lệnh thì là khi mà có lệnh thì là chuyển thương binh lên cái hang đấy. Chuyển lên thương đấy. Thương binh nặng cán vâng. lên đấy, rồi còn thương binh nhẹ là các anh ấy đi Tự được đi. tổ chức cho người đưa đi. Vâng. Vì sau đó đưa. sau đó mình lại chuyển từ đấy đi nơi khác chuyển từ đấy lại đi vào trong các xã bên các cái xã sâu bên trong vâng tức là lại chuyển đi tiếp sâu hơn đấy. thì mình đã chuyển được một chuyến đi rồi đấy, được chuyển một chuyến đi rồi và đang chuyển chuyến thứ hai hay đấy. gì đó thì là chuyển chuyến thứ hai thì và đồng thời là đấy như như tôi sang bên này là tôi lấy à, phát lương thực cho các đồng chí tân binh mới để là sang tiếp để chuyển tiếp đi đấy vâng. thì là là lúc bây giờ là nó tràn vào là nó nó bắn vào đấy rồi thế thì khi trước khi đi thì có hai khẩu AK hai khẩu CKC thì là để cho em huệ em em tuyến là mang hết lên còn tôi thì sang bên này tôi phát lương thực thực phẩm tôi với đồng chí trâm thì là phát lương thực cho các tân binh thì chúng tôi không mang chỉ mang có hai quả nựu đạn thôi đấy thế là đồng chí trâm thì là, là bây giờ là vợ của anh bán này đồng chí bán này đấy. À. vâng đấy thế đồng chí trâm ở bên ờ, bộ phận xung kích nhưng được bổ sung sang để để để để làm đi tiếp phẩm cho cái chỗ tập huấn này ừ. với tôi còn nếu không mà đồng chí trâm mà không sang đấy thì đồng chí trâm cũng hy sinh ở cái chỗ dưới bản lũng ngùa chỗ một số ờ, nữ xung kích như này ấy đấy. đấy thế thì là khi chúng tôi ừ, xong công việc đến chuyến thứ hai thì là là dính vào là đầu nó tràn vào thì cái chuyến đầu mình đi coi như vâng, là thoát chuyến đầu là mình đi cũng là cũng được một số vâng. chót lọt thế vâng. mà chuyến thứ hai thì là, là những người đó là xấu vâng vâng đấy, thế còn chị nói là mình nhưng mà một số cũng đây này đồng chí bán đây là là là là sống sót này đấy đấy đồng chí bán này là à, sống sót này chính hình bán vâng, vâng. đấy, trước đấy, thì thì là như thế thì khi mà ừ, chúng tôi đoàn chúng tôi sang đến giữa đường đấy thì là bên này quả núi thì là dân một số dân sẽ chạy sang người ta bảo là tàu nó tràn hết vào đây rồi nên là quay lại thì chúng tôi quay lại thì chúng tôi lên núi đấy. thế và sau cái 14 ngày đấy thì là khi mà bọn tàu nó rút thì là bắt đầu anh em xuống núi và đưa một số thương binh xuống núi thì chúng tôi ừ, ngày hôm 16 là à cậu khen cậu về cậu nói thế thì ngày hôm 16 là chúng tôi với lại chị Lân ở lên Ham thì đấy đi vào như thế thì là là ừ, dưới chân hang là một số đồng chí chết ở đấy khoảng độ nếu mà tổng số 26 người thì trên hang là 10 người còn ở dưới là 16 người cả tân binh đến thương binh 23 người chứ 26 người 23 người chứ 23 khi khi ở trên đấy là 23 người à, 23 ấy. à, 23 người thế thì ở trên hang là 10 người thế còn dưới này là thế là 13 người tôi không nắm rõ được đếm được bên ngoài nhưng mà vào bên trong là tôi hàng thì sau đó thì chị cái chị lân cái chị sợ quá chị bảo đi về đấy em bảo không chị về đi mình em đến được thế là chị cái chị về thì mình tôi cứ bịt cái khăn ở mũi này xong tôi mới ừ, bẻ cái gậy để chống để leo lên trên hang leo trên hang thì đập vào mắt tôi chỗ này là em huệ em tiến nằm ngang cái này đấy nằm ngang vì hôm trước đó cái cậu khèn y ta à, liên lạc cậu bảo là em đẩy chị tiến nằm xuống cùng với chị huệ rồi nằm úp vào mặt và nâng chị huệ thế còn dọc thế này thì là bên này thì là hai cái cô cháu nữ ở ngoài quảng hòa quảng uyên vào phục vụ thương binh đấy thì ừ. tôi thì cứ nghĩ là em thủy với em em em thanh thế nhưng mà về sau thì em thanh lại bị bắt thì em thủy em thủy với em sáu là hy sinh thế còn em thanh thì là cũng nằm ở trong cái đấy thì nằm ở trên nằm nằm đè lên các các các ừ, hai em kia đấy thì là ruột gan là um, bùng ra thì em tưởng em chết rồi đi nhưng mà sờ ra thì không phải mà là ruột gan của em thủy thế thì em thanh này bị nó bắn vào tay này bị thương đấy thế thì à, tôi vào đấy thì lúc giờ là em thanh là nó bị nó bắt nó đi rồi thế thì ở à, cái ngày hôm đấy là đi nó bắt trước rồi thế còn thì tôi vào đấy thì là hai em như thế còn trong phía góc bên kia thì là có ba đồng chí thương binh nằm ở trên cái sạp đấy vẫn còn nằm trên đấy. sạp thế và trong cái góc hang bên này cũng ba đồng chí thương binh ngồi ngồi chết giữa này đấy. thế thì tôi bảo ngồi tôi cũng nói tôi bảo là em các anh ơi thì em tuyến em huệ ơi các em ơi các um, vừa mới tích tắc một um, chưa nổi một hai đồng tiếng đồng hồ mà bây giờ các em đã hy sinh cả rồi này thì chị mất các em rồi thương quá thế mà trong khi đó thì về sau thì cái đồng chí lợi mà ngâm mình dưới chuồng lợn đấy thì con nói chuyện lại là khi khi mà quân tàu nó tràn vào đấy em hỏi em em tuyến là bắn dùng súng để bắn bắn bọn tàu dạ. thì cứ bắn thì nó không lên được thì là chiến đấu rất là dũng cảm thì là bắn khi đến khi mà bắn đến viên đạn cuối cùng thì bọn tàu cũng bị chết mất một số thì nó bắt đầu nó phụt B40, ừ, B41 vào trong hang là cháy xém bản thân là thương binh cũng cháy xém rồi đen xỉ như thế thế ngày hôm đấy là tôi lên thì cái thời gian đấy đấy là mưa dầm gió bắc dạ. tháng 2 này tháng riêng tháng 2 mưa dầm gió bắc tháng 3 rồi thế cho nên là cái thời tiết như thế nó ẩm ướt như là cái cái cái, cái những cái thi hài thi hài của đồng các đồng chí là chết nó thối rữa rồi dạ. nó nó mùi nó bốc thối lắm thế thì tôi ngồi đồng chí làm đây để tôi cứ lấy dọn dẹp các cái dụng cụ quân y rồi quân tư trang của em huệ em tuyết dạ. thế rồi tôi cứ dọn dẹp tôi để gọn vào một chỗ một mình tôi là ngồi ở trong đấy khoảng tiếng gần hai tiếng đồng hồ tôi cũng không muốn xuống đâu mặc dù là tất cả là từ bên dưới lên trên hang là xác chết là các đồng đội nằm rải rác ở đấy thối hôi thối cực kỳ luôn đấy nhưng mà tự nhiên lúc bây giờ tôi không nghĩ gì đến sợ hãi cả mà tôi chỉ thấy một ừ, thương rất là thương đồng đội của mình và thương em huệ em tuyến và thương cả bản thân mình là một tích tắc thôi mà mình cũng sẽ hy sinh ở đó mà bây giờ coi như là nhìn thấy các em như thế này thì thương quá thế thì là tôi cứ ngồi đấy tôi nhặt nhạnh ừ, quân tư trang rồi dụng cụ quân y các thứ xong rồi đấy thì một lúc thì tôi bảo em huệ ơi em tuyến ơi chị vĩnh biệt các em bây giờ chị về thì chỉ nếu như các em mà sống khôn chết thiêng được các em phù hộ cho tất cả anh chị em các đồng đội trung đoàn mình bệnh xá mình xe quân y của mình là mạnh khỏe và tiếp tục coi như là chăm sóc thương binh cứu chữa thương binh thì thương xót quá rồi chị vĩnh biệt các em một lần cuối thế tôi ngồi xuống gần sát của em ở em tuyến thì tôi hôm trước là cái cậu khèn của bộ mặt chị huệ không nhận ra nữa thì tôi mở thì em đậy cái nón vào rồi thì tôi ngồi xuống tôi mới nói như thế xong tôi mở cái nón của em đại mặt em huệ ra tự nhiên tôi dùng mình từ trước tôi không sợ một cái gì lúc giờ tôi tự nhiên tôi dùng hết mình đầu óc coi như là nó không thể tả nổi được là cái cái cái tâm trạng của mình nữa mặt em huệ là một đống bọa nhung nhúc toàn bằng đầu đũa nó, nó chống lóm chóm nó, nó, nó, nó ngoi đến này Đấy, mình tưởng tượng như thế thế là tôi lại khóc đậy cái nón vào tôi ngồi tôi khóc ngồi tôi khóc một lúc lâu thương các em quá em ơi mà em chết không toàn thân thế này tôi thương quá suốt đời coi như là cả cuộc đời về sau này không bao giờ tôi quên được cái hình ảnh của mặt em vậy và các em tuyến như thế ừ. thì tôi ngồi lúc một lúc khóc các em như thế khóc các anh như thế dòng lại thì là tôi dọn dẹp tôi đi xuống xuống thì đi về về chỗ chỗ danh trại về danh trại thì thì chỗ danh trại thì nó phá, bắn phá hết tàn hoang hết cả ra cho nên là không còn gì nữa thế này từ đó đi là cả một ừ, thời gian dài lúc nào tôi cũng nghĩ đến đồng các đồng chí ở trong thi sinh trong hang thương binh và em nhất là em Huệ với em Tuyến và em Thủy với em Sáu không lúc nào nguôi ngoai để nhớ thương các em và không lúc nào ừ, nguôi ngoai là tưởng tượng ra cái mặt em Huệ nó lại khổ như thế và đến ngày ngày hai ngày hôm sau nữa là dân quân đã đi ta làm công tác tử sĩ thì hôm đấy là anh Lang với anh Quy là y sĩ ở anh Quy là y sĩ của bệnh xá và anh Lang là ở bên trưởng ở tiểu ban quân y ở bên trung đoàn bộ là các anh ở chốt về thì anh cũng có lên hang thì đến ngày hôm sau thì anh có nói mới bảo với tôi là các anh vừa lên hang rồi ở bệnh xá mà lúc thương binh về nhiều ấy, thì chúng tôi có hai cái khẩu súng CKC đấy thương binh cứ nhăm nhe vào ăn trộm để để đi xuống chỗ chúng tôi phải giữ bảo chị em là giữ thì đến hôm đấy là lên hang là, là hai em có hai khẩu súng đấy là mới bắn lại được cái bọn Trung Quốc đấy chứ không thì chẳng biết thế nào được em cũng rất là muốn hỏi chị về cái tình hình thương binh của mình ấy thì ờ, thương binh thì cũng có thương binh nặng thương binh nhẹ và khi mà chuyển về về phía đưa về chỗ các chị điều trị ấy, thì cái tinh thần của anh em thương binh như thế nào hả chị tinh thần thương binh anh em thương binh thì rất là ừ, các anh cũng những anh thương anh em thương trường anh em thương binh nặng tôi không biết gì thế còn các anh em thương binh nhẹ thì vẫn cứ rất là lạc quan chứ không có vấn đề gì là là là buồn bã hay thế này khác cả vâng thế cho nên là cũng mà đến hôm mà đơn vị mà bắt được một cái thằng lính Trung Quốc đưa về nó bị bị thương ở bả vai thế đưa về bệnh xá thì, nó bảo là nói tiếng quan hóa là à, bộ đội Việt Nam đánh lại à quên chữa lành vết thương cho nó thì nó giúp bộ đội Việt Nam đánh lại Trung Quốc thế thì một số đồng chí thương binh nhẹ của ta mà đi được cái ra cái xông ra định xông vào để đánh thế là với mọi người phải can hết đấy. can can coi như là đẩy ra đấy là băng bó cho nó rồi đưa đi chỗ khác Nên anh em vẫn cứ hăng say là muốn vào xin khẩu súng để đi xuống chốt đấy, một số anh em vẫn muốn là đi vẫn muốn quay trở lại chốt vâng vâng đấy. tinh thần cũng cứ hừng hực hừng hực như này vẫn căm thù ừ, bọn giặc mà cũng muốn là nhẹ như thế muốn là quay lại xuống chốt để để chiến đấu tiếp khi mà biết ừ, bọn Trung Quốc nó tràn ngập hết cả rồi ấy. mà dân người ta báo ấy, thì các chị có sợ không? Không, tôi không sợ cả bình bởi vì như này nhé bốn chị em ban đêm một cái cả một cái doanh trại nữa cái sân rộng đây nhà đây nhà đây nhà nhà chúng tôi hai chị em cứ đi một ca từ nhà này sang nhà kia từ nhà này sang nhà kia trời tối âm u đêm hôm mà mờ mịt lại còn sợ thám báo mọi người cứ bảo bọn bạn tham báo nó ở ngoài núi kia nó ập vào nó bắn hoặc nó bắt cóc chết nhưng hai chị em một ca cứ đi thay nhau đi xong là lại về lại nhất là thương binh về những đồng chí thương binh nặng hoặc đau cứ gào thét nên là lại phải cho đi ừ, đưa thuốc an thần cho uống này hoặc là đi băng bó cho hoặc là cho đói này cho ăn cơm ăn cháo à, là, là, là chăm sóc các anh như thế ban ngày như ban đêm hầu như ban đêm là chúng tôi thức thâu đêm là đến sáng cứ thay nhau chỉ chợp mắt một tí thôi chứ không không chợp mắt được nhiều thì nghĩa là thế thế cho nên là đến cái ngày cuối cùng của tháng 2 đấy là tình hình căng như thế cho nên là đưa sơ tán anh em đi khi mà cái chuyến thứ nhất là chuyển thương binh từ hang canh giềng đi vào sâu hơn Đúng. thì ờ, chị sang bên kia để thu dọn thì lúc đấy là ừ, bên đấy còn nhiều người không chị bên đấy chỉ còn có không còn nhiều người chỉ có tôi là một này đồng chí trâm là hai này anh mỹ là ba anh lệ là bốn này với này một mấy mấy đồng chí khèn liên lạc là năm này với lại cái chị lân ấy là sáu này thế và còn một số tân binh mà vừa mới phát ừ, gạo với vâng. thực phẩm cho đấy vâng. đấy thì là một số là sang được đến bên kia còn một số thì là quay lại thì rồi thì khi lên núi là người ta cũng đi vâng quê hương bản quán gần đấy chắc người ta cũng về chứ không đi cùng tân binh hay là dân quân dân chị? dân một số thanh niên chúng tôi còn thu dọn xong chúng tôi sang sau dạ. thì là phát cho các đồng chí đi rồi dạ. đấy. thế chỉ thì những một... người đấy là đi là đi đâu chị đi sang để cáng thương binh nhà mình thì để như vậy có nghĩa là cũng sẽ hy sinh sang bên đấy thì cáng được ít ra xuống đến trên cái dưới chân núi này dạ. chân hang này thì dạ. là bị chết ở đấy thì là vì bị thì sang đấy là một số tân tân binh nhìn thấy một số tân dạ. binh là chết ở đấy Đấy. có con lợn những có, có cái mặt tân binh không dám nói mà mặt tân binh lợn nó gặm quay như này còn như là cái vẽ cái hình nguy hiểm chết người trên cột điện nó còn hõm như thế không? đấy là tân binh đấy một số là một vâng, hai anh em vâng. tân binh còn khi mà mình quay trở lại chị quay tới để đi cái chuyến nữa Ừ. Tức là quay sang mà xong rồi gặp dân rồi mình không đi à, nữa đấy. Bây giờ nó nó tràn vào rồi, vâng, gần thì, sáng rồi. Thì quay lại và đi lên núi ấy, ừ. thì cái đoàn của mình lúc đấy đông không hả chị? đoàn của mình lúc đấy không có vài người vẫn kinh mấy người đấy, đấy vẫn mấy người vâng, thế có đi với dân không hay chỉ có không, mấy người không đi với dân thế là cứ Vì mấy ở người doanh trại nó mới sang không đi với dân vâng vâng thế xong rồi mình cứ đi thế thế xong rồi bắt đầu nó lúc quay lại thì đã đi theo lên núi đi trèo lên núi bên này đi trèo lên núi lúc đấy là mình cũng mất liên lạc với đơn vị luôn rồi lúc mất liên lạc với đơn vị làm gì cũng không còn ai mà mà mà có liên lạc nữa đấy thế cho nên là là là mình lên núi lên núi xong thì là hàng ngày đấy là đi luồn vào sâu đi sâu vào các cái vùng mà những cái xã bên trong để đưa thương binh nhẹ dạ vào đấy vẫn đi tìm thương binh đấy thì là anh nghĩ và tôi bây giờ tất cả các đồng chí ở đây là đi tìm một thu dung thương binh về được. Dạ. Đấy. về là về đâu hả chị là về cái chỗ chúng tôi vẫn ở trên cái núi đó vẫn ở trên Khi núi và đi tìm thương binh để đem về chăm sóc tiếp đấy chăm sóc tiếp dạ. thế ở bên này cái núi này thì bọn tàu nó ở bên kia cái núi này thế tôi với đồng chí trâm ấy, là tối đến là nằm bảo bây giờ còn hai quả lựu đạn thì là hai chị em mình nằm thế này tay cầm quả lựu đạn đẻ lên bụng nếu như mà bọn tàu nó sang mà nó bắt được mình thì mình sẽ cho nổ lựu đạn mình hy sinh không để rơi vào tay nó tôi đồng chí trâm nói nhau đấy thế mà hai chị em đấy và anh mỹ với này anh mỹ thì anh ấy có một cái đài bán dẫn mang được theo thì anh cứ lúc ấy anh mở đài rồi cứ suốt ngày là hát là tiếng súng đã vang trên bầu trời bên dưới rồi chẳng kẻ thù nào ngăn bước tôi đi ta đi đấy là những cái khẩu lệnh như là động viên chúng tôi là chị ơi dừng. anh mỹ bây giờ ở đâu rồi chị anh Mỹ giờ anh mới mất hồi trong năm dạ. vâng, anh, các anh, anh các chị có hay lên đây không hàng năm thì tổ chức đơn vị tổ chức thì chúng tôi lên là năm ừ. Dạ. 2005 à, này năm 2014 này năm 19 vừa rồi lên này Đấy, năm, vâng, nay vâng. lại lên cứ trung đoàn tổ chức thì đi à, trung đoàn cái tổ chức mà ở cao bằng thế còn vì vừa rồi đấy đợt này là lên cái hang canh giềng này là ừ, tất cả ở trên cao bằng này ban liên lạc trên cao bằng và đồng chí tiến là ở bên à, bắc ninh đấy hà giang anh em là coi là ừ, ừ, bây giờ vẫn nói là phải xây được cái đền thờ cây hương ở trong hang đấy để thờ hương hồn anh em liệt sĩ thì chúng tôi vận động các anh vận động được quyên góp để xây cái miếu thờ anh em hang canh giềng đấy cảm ơn chị tọa nguyện cái cái cái lòng của mình là hướng về anh em thương binh và em vợ em tuyến y tá dạ. chúng ta vừa nghe câu chuyện của một ờ, nữ quản lý 24 của quân y trung đoàn và bây giờ tôi rất là muốn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe một người trong cuộc kể lại câu chuyện của mình ở hang canh diệp ờ, xin chào anh vâng, vâng trước tiên thì xin cảm ơn anh đã cũng là một cái sự à, có duyên mà chúng mình gặp nhau vâng, vâng, tôi rất là muốn được nghe anh kể lại câu chuyện của anh liên quan đến cái hàng canh diều à vâng vâng cảm ơn chị là như thế này ạ nếu như mà mà mà được phép và nói thì chúng tôi nói về công lao và tất cả các thứ của những chiến sĩ của dân của cao bằng thì nhiều lắm Vâng. thế nhưng ngày hôm nay thì tôi chỉ có nói về ở trong hang canh giềng thôi thế thì tôi lúc bấy giờ thì là một thương binh thì là một thương binh nặng mà mà tôi cũng chỉ một tình cờ có một cuộc uh, họp là cái người mà chăm sóc tôi lúc bây giờ là anh Thi Quân Y Được. Dạ. anh ấy bảo là tôi là không ngờ em còn sống đến bây giờ anh chỉ nói thế thôi Được. Dạ. không có một cái điều gì kỳ diệu mà em lại sống được đến bây giờ Được. Dạ. thế thì cái điều mà và lúc đấy thì uh, tôi bị thương gãy cổ xương đùi yeah. Dạ. và một nhát dao vào mông một nhát dao vào bụng một nhát dao vào gót đấy là như thế thì cái cái cái cái vết thương đấy thì đánh nhau với Trung Quốc thì là và cũng ở đây thì cũng không phải nói nói gì nhưng mà có điều là một trong những cán bộ đánh nhau với Trung Quốc coi như bằng lê và bắn súng đấy duy nhất trung đoàn thì cái lúc mà mà nói về Ờ, bình công của trung đoàn thì ông chính ủy ông có nói rằng uh, trung đoàn mình cũng có một chiến sĩ đánh nhau với Trung Quốc bằng lưỡi lê bắn súng đấy thì cũng cũng cảm ơn cái điều đó thế nhưng chỉ có một điều là bây giờ nói về cánh giềng ấy thì cái lúc mà à, khi chúng tôi bắt đầu vào cánh giềng thì à, đồng chí ờ, Minh là quản lý chung cho 2C lúc bây giờ thì đồng chí Minh là chung cho 2C C Quân và C Tân Binh Đấy, thì tôi được biết như thế. Tại vì chúng tôi trước cũng ở cùng với nhau bốn năm năm chúng tôi biết hết tất cả những thứ mà bây giờ mình bị thương là có một người đồng hương thế là thích lắm rồi. Thế thì khi về đến quân y thì đến lúc mà à, lệnh sơ tán thì tất cả là đi các nơi và trong đó có hang canh giềng trong hang canh giềng ấy thì, thì à, thương binh là lúc bây giờ khi vào đấy thì tôi là thương binh nặng nặng nhất lúc bây giờ thì là là đi sau cùng bởi vì tôi lúc bây giờ không có cáng mà khênh yeah. Dạ. mà lại khênh bằng võng thì gãy xương đùi mà lại à, lúc không được bó bột đấy không được bó bột cho nên chỉ có nẹp rất là khổ sở khênh là đau thế mà thậm chí lúc bây giờ chúng tôi mà mà khênh là chúng tôi rất là là, là sợ bị thương nó chỉ tê thôi yeah. Dạ. nó tê đi chứ nó không đau ở đây đau thì tôi chỉ thì, lúc bây giờ là người nằm bên tôi là thiếu tướng chu minh hồng bây giờ là anh ấy bị một cái mảnh pháo nó găm vào đùi không lấy ra được cho nên buộc lòng là phải bó vào thế nhưng mà vết thương thì thì nó co thì là, là nó rất là đau nó đau thế còn tôi thì nó chỉ tê đi thôi và nói phèo vào thôi lúc bây giờ máu ra nhiều lắm nói phèo vào chứ không được được ờ, nói nó nó nó mạnh dạn thì khi tôi vào hang thì lúc bây giờ thì uh, uh, đi sau cùng thì lúc bây giờ đi, đi sau cùng là vào khoảng cỡ 11 giờ đêm 11 giờ đêm thì tôi vào trong đấy thì trong hang đầy kín thương binh một cái hang lúc bấy giờ theo ờ, theo tôi nghĩ là lúc bây giờ khi lên tôi tôi thoáng qua cái cái phần mà coi như là nhìn nữa là toàn thấy đầu rồi bởi vì là các đồng chí không có chỗ nằm nữa đông như thế thế và tôi không còn chỗ thế là buộc lòng là phải nằm bên ngoài tôi và đồng chí Trung minh hồng nằm bên ngoài thì uh, đồng chí trâm bây giờ là vợ tôi thì có phủ cái áo mưa lên cho tôi lúc là trời mưa thôi anh nằm đây và lúc bây giờ chúng tôi cũng bắt đầu là chúng tôi tình yêu là là đồng chí cũng sắp ra quân thì cũng rất là là, là đàm thắm thế bảo thôi anh nằm đây đây em phải về đơn vị à, có gì là lúc nào rảnh thì em lên chỉ nói như thế thôi thế thì chúng tôi nằm đấy thì ở trong trong hang lúc bấy giờ thì à, có hai đồng chí đồng chí tuyến và đồng chí uh, huệ đồng chí tuyến thì cùng họ với tôi thế thì tôi ờ, điều trị cho tôi thì đồng chí tuyến có nói là em cũng họ cùng anh bởi khi về là các ông chí phải ghi tên tất cả thứ mà dạ. thế thì tôi biết là đồng chí cùng họ đinh với tôi thế và và cũng rất là ân cần mà tôi cảm thấy đồng chí tuyến rất là bận bịu nhưng cái cái mà phục vụ thương binh thì đồng chí tuyệt vời như một bác sĩ rất ân cần đấy cái điều đấy tôi cảm thấy là đúng là là là là lương y kim từ mẫu là là là tôi mới nhận thấy được cái điều đó đấy rất là chăm sóc thế thì khi vào đấy thì uh, bắt đầu là được một đêm hôm trước và được đến một ngày hôm sau thì đến tối thì bắt đầu có lệnh sơ tán tầm khoảng 8 9 giờ là có lệnh sơ tán thế và cũng rất may mắn là cho những đồng chí mà mà bị thương nhưng vẫn còn đi được thì bắt đầu đi còn toàn bộ thương binh nặng thì đến lúc mà mà tất cả những đồng chí tân binh đến khanh thì thậm chí coi như là lệnh đi nhưng chúng tôi phản đối nói thật với chị là phản đối là bây giờ mưa gió như thế này thì đi làm sao được mà chúng tôi lại bị như thế này thì không đi được để sáng đi thế nhưng mà tất cả những cái lời nói của chúng tôi vô ích tất cả các đồng chí tân binh là lệnh là cứ thế túm cáng khênh thì rất may cái đợt nặng nhất của chúng tôi là là thương binh nặng đi được 8 người đầu tiên đấy còn các đồng chí nhẹ thì đi rồi còn đồng chí nặng thì cũng đều giống tôi là chống lại không đi thôi cứ nằm đấy thì chứ bây giờ là đi làm sao được cảm thấy coi như là không thể đi được bởi vì là khi tôi bị thương thì đã đã khênh từ ở mặt trận Phục Hòa về đến trạm xá là nó gian lao mà lúc bây giờ mình chỉ muốn mình chết đi thôi để cho mọi người đỡ vất vả bây giờ khênh làm sao được đấy thế là như thế thì coi như là hầu như không khênh thế nhưng mà các đồng chí tân binh cứ túm là khênh này thì chúng tôi đi xuống dốc và và đến cái chỗ cái địa phận ngày hôm nay họp đấy thì bắt đầu đằng sau là ra lên tiếng súng ra lên tiếng súng thì đồng chí chu minh hồng ấy bảo là tàu ở đấy rồi bạn ơi thì tôi với đồng chí Hồng thì là cùng học với nhau thì đến lúc đánh nhau thì lúc bây giờ tôi với đồng chí Hồng ở trong hang đấy với lại đồng chí Nghiêm là sĩ quan ở trong ấy. thế nhưng mà thôi thì mà lúc giờ bị thương cứ nằm đấy thôi thế nhưng mà chỉ có mỗi một điều là à, chúng tôi chỉ tiếc là chúng tôi nằm ở trên cái võng của chúng tôi không có vũ khí thôi chứ còn cũng cứ đợi làm sao mình có một khẩu súng mà tàu đến là đánh bởi vì <laughs> là khi bị thương bọn tôi tiếc lắm mình đang đánh nhau này bị thương coi như không chưa chưa làm được những cái việc gì lớn cả mà đã bị thương này ai tiếc tất cả các thương binh đều nói một điều rằng rất tiếc khi bị thương là à, đã đánh nhau được ít quá đấy nó nó là như thế thế thì khi bắt đầu là khi chúng tôi đi thì trong hang trong trong hang là còn những đồng chí mà chưa đi được ấy. còn đợi tân binh đến khanh tiếp chưa đi được đấy thì ờ, lúc bây giờ là à, tàu nó tràn vào thì chúng tôi cũng may mắn là coi được được được đi cái, cái, cái đoạn trước vào khoảng cỡ 15 phút thế thì tiếng súng đằng sau mấy bọn tôi là chỉ cách nhau có 15 phút thôi thế và chúng tôi lúc bấy giờ thì đi đi xuống là là đi về vùng biên giới đấy chúng tôi lại bỏ thế tại sao lại quay lại về vùng biên giới vâng bởi vì tất cả cái địa hình lúc bây giờ là là là đội hình cải răng lược hết rồi dạ. vâng đội hình bởi vì chúng tôi biết được ờ, là, là nằm đấy thế nhưng mà à, tôi với đồng chí Trung Minh Hồng là đoán được tất cả các hướng cái tàu đi ừ đấy hai thằng cứ vẫn cứ nói chuyện với nhau là tàu đang đi hướng này hướng này thế và chúng tôi là bắt đầu là là tân binh bắt đầu khênh khênh đi thì quay khênh suốt đêm và đến gần sáng thì uh, tân binh người ta khênh chúng tôi vào một cái hang cách cái, cái có nghĩa là nằm ở trên cái cái vỉa đá đấy thôi nhưng vẫn nghe được tiếng ô tô đi ở đường ừ. đấy thì cũng rất là gần đấy, rất là gần thế và à, lúc bây giờ thì sau khi các đồng chí tân binh ấy, thì tân binh người ta mới mà người ta cũng cũng cũng cũng rất là yêu quý chúng tôi nhưng mà người ta vẫn vẫn chưa có một cái gì hết lòng với tân binh à, với với thương binh thế và đồng thời là à, các vị nói thật là trong chiến tranh thì nó cũng nhiều vấn đề các chị mặc rồi đấy thế là là là là cũng không không có ai chăm sóc cả suốt một ngày hôm ấy thế thì đến sáng hôm sau thì cũng cũng cũng may là có một số dân quân là lại tiếp tục là vào đấy là dân ở đấy đấy người ta lại khênh chúng tôi qua một cái cầu và người ta phá cầu đi và chúng tôi sang một cái rẽ đằng sau thôi nó cách chỗ đấy thế và chúng tôi qua nằm đấy thì cũng như đồng chí ờ, Minh nói đấy là không có gì ăn đấy và à, chúng tôi trong hang đấy rất may là có cái nước để chúng tôi uống được trong đó về về đấy thì có đồng có 8 người là còn sống sót thương binh nặng là về đấy thế là về đấy cứ uống nước và và và nhưng cũng, cũng không hiểu sao nhưng chúng tôi cũng cũng không thấy đói nhưng có nước uống là được rồi thế và chỉ có mỗi một điều rằng là rất khát nước chị nước uống suốt đêm vẫn không không không, không mọi người đều khát cả bởi vì thương binh nó mất máu rồi nhưng lúc đấy là là máu của chúng tôi thì nó cũng không còn ra nữa nhưng mà cứ uống nước đấy nhưng một ờ, nếu như một tiếng bây giờ thì hứng được vào khoảng cỡ uh, ờ, 4 lít nếu như hứng được hứng được ở trong hang nó rất là may mắn là có cái nước ấy. và chúng tôi nhịn đói đến lúc mà mà từ cái lúc mà khênh vào đấy đến lúc tàu nó rút thế nhưng mà cũng rất là kỳ diệu chứ mà trong hang đấy thì có 8 người thì lúc bây giờ thì chỉ có một anh bị thương vào, vào đầu là anh hy sinh ở trong hang thôi là anh đấy xong đến tôi và đến thiếu tướng Chu Minh Hồng đấy là là ba người nằm cùng với nhau thì uh, trong một cái giải hang hay tám người thì có có có ba người nằm cái phần đấy thế thì đến ngày mùng 5 thì cũng rất may mắn là đồng chí uh, Minh và đồng chí Trâm là lên cái cái chỗ đấy đi tìm tòi lại thương binh đó, đi tìm tòi lại thương binh thì uh, đồng chí Hồng là bị thương rất là đau chỉ ngồi ấy không nằm được yeah. Dạ. thì bảo bà nơi coi như là Minh với Trâm nó đang lên đi kìa thế thì rất là xúc động vậy thế bảo là sống rồi thế và chúng tôi chúng tôi được biết là nghe tiếng ô tô nó chạy đó nó độc chạy về phía biên giới thôi dạ. thế và biết là tàu rút thì còn chúng tôi chỉ có những nằm đấy thôi và may mắn làm sao có những người mà người ta vào người ta uh, dân quân hoặc là những ai đi đấy và chúng tôi kêu cứu thế nhưng mà có mỗi một điều như thế này nữa mà tôi với đồng chí Hồng bây giờ rất là chăn trở chị ạ là có một chị y tá hai mẹ con và đồng chí Chu Minh Hồng ấy bảo bây giờ tìm bằng cách nào chị coi như là làm ở bệnh viện Quảng Hòa chị mang đi có có có bốn lọ bicillin thôi thế và à, chị tiêm coi như là ví dụ như bây giờ thì không ai tiêm chung đâu chị thế và chị coi tiêm dần dần cho tất cả thương binh ai cũng đủ mà những những những cái những cái liều thuốc kháng sinh ấy. những đồng à, những ai mà nặng thì chị tiêm nhiều hơn tí thế còn đâu ít thì chị lại tiêm ít ví, ví, ví dụ như bị thương nhẹ đấy thế thì à, à, ví dụ như tôi tiêm đầu tiên thì Ờ, cái chú thứ ba chẳng hạn đấy bảo chị ơi tiêm cho em ấy thế rồi mọi người cứ chị ơi tiêm cho em ấy lúc bây giờ chị là à, có một à, cậu con trai đi theo cùng với mẹ vào khoảng cỡ 13 14 tuổi. Thế tôi chỉ biết là như thế thôi nhưng mà mà mà đồng chí Hồng ấy bây giờ bảo tìm làm sao được. Thế thì cũng rất may mà gặp tất cả phóng viên như thế này thì chị cũng có thể là đăng tin là Chu Minh Hồng là cũng đang muốn tìm với chị à, y sĩ tiêm thương binh mà mà mà mà một mũi tiêm mà tiêm tất cả cho thương binh ở trong hang à, trong vòng một ngày mà coi như là tám à bốn cái lọ bicillin chị chỉ có thế thôi mà ai cũng chị ơi tiêm cho em ấy à, lúc bấy giờ thì à, cái tiêm cái để mà coi như là chống lại các vết thương ấy thì chúng tôi cũng rất cần tiêm thế nhưng mà khi được về viện thì lại rất sợ tiêm chị ạ mỗi một ngày coi như là mấy triệu đơn vị <laughs> nhưng mà lúc bây giờ trong hàng thì cứ chị ơi tiêm cho em ấy đấy là như thế thế thì cuộc chiến tranh thì nó nó phải có đổ máu chứ cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thì nó phải có đổ máu có hy sinh thế nhưng mà chúng tôi là những người bị thương thì tiếc là bị thương sớm đấy chị nói với chị như thế vâng <coughs> rất là cảm ơn anh yeah. Dạ. các bạn có thể thấy là tôi rất là xúc động những người thương binh với những người y bác sĩ không có sống họ đã lần trong rừng cũng không có ăn nữa đúng là tôi không nghĩ đến những điều như vậy câu chuyện của anh kể thì thực ra lúc đầu là tôi cũng chỉ quan tâm đến những cái liên quan đến cái hang canh giềng nhưng mà anh là một thương binh nặng và với những cái vết thương như anh nói đó, là những vết vết chém thì tôi nghĩ rằng là trong cái cuộc chiến của mình các thương binh và bị thương như anh không có nhiều và có thể nói là tôi là một trong những cái người mà lặn lội ở cái biên giới phía Bắc với nhiều cái cuộc chiến từ năm 79 cho đến năm 89 thì cái loại vết thương mà là vết chém thì lần đầu tiên tôi gặp đó là anh vâng vì nó đặc biệt như vậy cho nên tôi rất muốn anh chia sẻ cái câu chuyện mà anh bị thương đã. Dạ. bắt đầu từ khi tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới đã. Dạ. cho đến lúc anh rất tiếc vì phải rời cuộc chiến quá sớm để bước đã. Dạ. vào một cái cuộc chiến khác vâng trong cái chúng tôi là lúc bấy giờ là là một tiểu đoàn là đi ra sau khi tiếng súng ở biên giới vào 12 tiếng chị ạ. Dạ. 12 tiếng bởi vì chúng tôi là tuyến sau. Thế nhưng mà khi đi ra À, ra, ra mặt trận ấy thì rất là hăng hái. Thế và chúng tôi đánh nhau từ chiều ngày 17 chiều ngày 17 và đến ngày 22 trong suốt những cái ngày đấy là chúng tôi không được ngủ. Đấy, ở biên giới nó rất là căng thẳng. Thế thì đến sáng ngày 22 thì bộ đội mình là gom về một chỗ. Lúc bây giờ là mặt trận rất là ác liệt. À, nếu như những người mà tuổi như chúng tôi thì cảm thấy là là đạn pháo của Trung Quốc nó bắn mà như là mình bắn máy bay của cái thời kỳ năm năm 68 năm 72 nó dày đặc như thế và và chúng tôi ở trên chốt chúng tôi nhìn thấy những cái cái khẩu pháo của Trung Quốc ấy nó nó nó nó chớp lửa đầu nòng cái tiếng đề ba của nó mà nó nó toàn tuyến biên giới dạ. nó bắn vào một cái điểm của chúng tôi thế mà đạn nó nó nó nhìn lên mà bây giờ uh, y như pháo sáng vậy nó ban ngày đấy, nó dội vào quanh trận địa chúng tôi cái dưới hào của chúng tôi là bột nó dày lên vào khoảng 20 cm rồi đi qua như đi như đi trên trên bột mì Đấy, thế nhưng mà à, chỉ có có có điều là cái lúc tôi bị thương thì cái trận đánh ấy thì đến bây giờ thì rất nhiều những người còn sống chứng kiến thế thì nó lại xảy ra như thế này chị ạ tất cả những cái cái xe chở Trung Quốc lúc bây giờ nó lên nó lên thì tôi là một trong những người mà mà cùng với lại à, mấy các đồng chí cùng họp với nhau hôm nay đấy ngồi ở trên đấy thì tôi mới lúc bây giờ là tôi tôi là cán bộ trung đội thế nhưng tôi nghĩ là một cách đánh rất là tuyệt vời tôi bảo bây giờ tất cả không được bắn lệnh là cứ truyền nhau như thế này chị không được bắn thì trên cái trên, trên chiến hào là cũng phải chấp hành nha thì thì à, bộ đội ta lúc bây giờ thì cũng chấp hành là không được bắn để giữ giữ nguyên trận địa thế nhưng tôi lại bảo với lại đồng chí uh, uh, cán bộ tiểu đội tôi lúc bây giờ thì tôi có nói rằng tao sẽ bắn cái xe thứ hai mày bắn xe đầu còn cái xe kia thì bắn lúc nào lên lúc ấy nhớ như thế chứ như khi nào tao nổ súng thì được được được bắn thế thì à, vào cái đoạn cua của cái đèo à, ở dưới chân đèo khao chỉa thì chúng tôi lại là phục là cách cái tà luy ở ở đường với là ở bên trên vào khoảng cỡ 20 mét đấy một cái địa hình chiến đấu rất là ngon đấy mà đúng vào cái, cái, cái, cái trong cái, cái tính toán của mình thế thì, thì và cái xe ba xe chị ạ ba xe trung quốc nó đi vào nó lại không có xe nào coi như là xe nó bịt bạt kín đằng sau nó là một cái xe uat cái xe là xe cán bộ chỉ huy nhưng hai xe đi đằng trước nhưng nó đi cách nhau rất là xa là khoảng 50 mét một cái đánh nhau trong cái thế trận đánh rất là khó nếu bắn cái đầu cái thai nó nó lại chạy mất nó, nó lại chạy mất đấy hoặc là nó lại bắn lại thế nhưng mà xe bịt kín thì chúng tôi nghĩ là xe nó chở hàng thế tôi mới bảo cái cái cậu bên cạnh nhà tao cái tránh rất hay nhưng bao giờ tao bắn mày được bắn thế thì cái xe nó vào vào đoạn cua thì tôi cầm một quả lựu đạn này tôi rút chốt ra à tôi tôi không rút chốt và tôi thả vào cái đầu xe thì hai cái thằng ở trong xe nó thò súng ra nhưng nó lại không phát hiện đến mục tiêu cho nên nó cũng không bắn được thế thì cái xe tiếp theo của anh húc và đít thì tôi bắt đầu là là là là cứ cứ thế thực hiện thôi thì à, kính xe vỡ và lốp xe coi sẹp nhưng tôi bảo cái đồng chí bắn cùng tôi ấy, là đừng bắn vào thùng xe đấy mình đang đói mà sợ xe nó cháy lương khô không có bán không đoán vào thùng xe thế nhưng mà cái xe đấy là nó vẫn cứ yên nắng gì ạ xe nó vẫn yên nắng nó nó nó chưa có cái hiện tượng gì thế nhưng kỳ tình là xe nó chở lính chị thế thì tôi mới ờ, tôi mới thấy ngon ăn quá tôi mới tôi mới hô xung phong và đồng thời mà đến cái lúc mà mà mà tôi quay lại cái chiến trường tôi xem lại cái ta lui đấy mình cũng rất là kỳ diệu làm sao mà xuống được nó dốc vào khoảng nó gần như dựng đứng thế mà tôi trượt từ độ cao xuống và súng bắt đầu dương lê lên súng dương lê lên thì thì thì uh, theo cái cái cái phản xạ của mình ấy thì bắn thử mấy mấy phát súng thế thì bắt đầu bạt nó bật ra chị à. bắt đầu lính ở trên xe nó mới nó mới nhảy xuống nó nhảy thì cũng rất may bộ đội mình rất là thông minh ở trên đấy là bắt đầu lúc bây giờ là thấy tình hình căng rồi đấy và bắt đầu họ bắn xuống để bộ đội mình bắn xuống thì tôi ở dưới tôi dựa lưng vào ta luy vừa dương lê lên cũng vừa bắn mà nó nhảy cả vào coi súng mới lại lê các thứ là là là dính vào lính Trung Quốc hết thế nhưng mà lính Trung Quốc nó đông nó nó nó nó nó không thể đâm mình được mà à nó nó không thể bắn mình được bắn là nó nó nó nó nó vào chúng nó ngay cho nên là chúng nó nhảy xuống là chúng nó cầm súng mà có thằng chưa nhảy xuống thì bị đạn của mình bắn xuống cũng đã chết rồi thế thì lúc bây giờ thì trong lúc đánh nhau ấy thì nó cứ loạn lên thì nó nó nó có một cái điều là tự nhiên nó yên lặng hết vậy dạ. nó không còn cái gì nữa thế thì tôi bảo thôi <clears throat> tôi đánh đánh đánh đánh, nốt hai cái xe này đánh nốt hai cái xe này thì quay lại thế thì thực sự mà nói trong lúc vừa đánh vừa đâm vừa thế này thế nọ tất cả các thứ thì coi như là là súng nhưng mà dự tính là nó còn hai viên nữa trong người thì tôi còn đạn cái trong cái băng cháo chở đầu đuôi còn đạn thế thì coi như là là là sau khi à, đánh nốt cái cái cái đoạn cuối đấy lúc bây giờ chỉ chỉ có mỗi mình ở dưới thôi trên thì bộ đội mình là nó nó khống chế thằng nào ra là nó bắn thế nhưng mà lúc bây giờ chúng tôi mình với Trung Quốc là màu xanh hết đấy cho nên là nó rất khó phát hiện thế thì nhưng mà chỉ được rất là may và bộ đội mình không ném lựu đạn xuống thôi vâng. ném lựu đạn thì khi tôi cũng hy sinh rồi thế nên mà à, còn một cái thằng lính Trung Quốc nó đang bò này thế thì tôi tôi cầm súng thì tôi mới quỳ xuống nói xin lỗi chị tôi bảo bố mày cho mày vào viên thế nhưng lúc bây giờ tôi nghĩ là không thể bắt sống được nó mà bắt sống cũng chẳng giải quyết được cái gì cả thôi thì cứ làm luôn đi như thế <clears throat> thế là tôi quỳ cho bắt đầu là tôi tôi bóp cò thì súng nó báo tách từ cái gì ừ. súng đấy nó báo cái đạn <clears throat> thì cái thằng Trung Quốc nó cũng rất là nhanh nó nghe thấy ừ, nó, nó nghe thấy mà bởi vâng. vì nó rất là gần vâng. thì nó vô nó nó nó nó nó đang giơ tay hàng rồi vâng. lúc giờ tôi bảo là tôi cũng nói mấy chúng chúng tôi là những lính ở trận nên là đều biết những cái câu bắt tù binh vâng. bắt nó giơ tay thì nó giơ lên rồi vâng. thế tôi bảo bố mày cho mày viên thì tôi bóp súng bóp cò nó, nó mới bao súng đánh cái tách mà thì thì bắt đầu là cái thằng Trung Quốc nó cúi xuống mà nó cầm súng nó nó, nó bắt đầu nó cầm súng nó bắn thôi Được. Vâng. thì trong cái thời điểm đấy thì coi tôi chỉ còn cách xử lý là cầm cả khẩu lê và lao vào đó thôi thì tôi trúng đạn thì nó trúng lê Được. Vâng. đấy tôi trúng đạn thì thì thì tôi trúng đạn thì thì nó trúng lê thì lúc bây giờ thì tôi chỉ thấy mát người lên một cái thôi thế và không nghe tiếng nổ thế và tôi tiếp tục là tôi tôi lao vào tôi nhặt khẩu súng nhưng mà không đứng dậy được cứ đứng dậy này quỵ chứ không biết mình bị thương thế thì coi tôi mới nghĩ rằng coi như là là là không biết có phải bị thương không mà tại sao không đứng dậy được lúc giờ nó khỏe như thế nhưng tự nhiên này lại quỵ luôn thế tôi mới nghĩ là tôi bị thương rồi thế là tôi bắt đầu tôi bò là lại coi như là là kéo theo cái khẩu súng ở đường ấy vâng. thế và và phát hiện không chỗ nào có mục tiêu nữa à, lúc bây giờ là cũng hết rồi đấy chứ là không còn mục tiêu nữa thế nhưng mà những cái thằng mà mà lính Trung Quốc nó nó nằm nó nó nó nó, nó dựa nó nó giả chết các thứ ấy dạ. thì nó có những cái vũ khí thô sơ đấy chị ạ. Dạ. Thì tôi đang bò thì coi như là một thằng nói cầm dao nó đâm vào mông. Thế nhưng đằng sau thì thì nó lại có có cái bình tông thì nó chỉ sâu vào mông vào khoảng 3 cm thôi. Nhưng mà cũng không để ý. Đấy thế thì mặc kệ nó chị ạ. Thế thì lúc bây giờ là mệt quá rồi thì mới mới mới mới, mới một một cái chân thì kéo lê rồi thì coi đi tiếp được nữa thì một thằng nó lại đâm vào bụng nó cầm dao nó nó nó, nó chọc thêm vào bụng bởi vì những cái cái thằng của nó là nó nó chưa chết hẳn mình chỉ đánh coi như vừa đánh vừa đâm thoáng qua thôi vâng. nhưng lúc bây giờ là <clears throat> những thằng đấy là nó cũng bị thương rồi thì nó nó thì lúc giờ tôi đang đang lết nghiêng thì nó cầm dao nó lại đâm tiếp một cái vào bụng thế nhưng mà cũng rất may là trên mình còn cái bao xe vâng. cái lực của nó cũng rất là yếu cho nên nó chỉ chặt được coi như là là là là, là sâu vào bụng chảy máu thôi Đấy, thế thì coi như là tôi mặc kệ nó thế và bỏ tiếp thì nó lại đâm tiếp và phát vào gót đấy là là là, là bị ba nhát dao như thế thế thì uh, bắt đầu bò thì tôi nghĩ là nếu như cứ bò như này thì bộ đội mình cũng không biết mình coi như là là như thế nào nữa thế và có lúc bây giờ kiệt sức cả chuyện nói như thế thôi nhưng thời gian nó rất là nhanh thế là có cái may là có một cái vũng nước ở, ở đường ấy ở trên cái cái ta luy nó có những cái chỗ mà lấy nước ở trên cái, cái dẻo đường ấy thì rất là khát nước rồi tôi mới gục đầu tôi uống uống mà uống uống bằng coi như là những cái gì mà mình thiếu thốn đấy chị mình cảm thấy thiếu thốn ấy lao đầu xuống uống thế và nghĩ rằng uống và chết thôi không có sống nữa thì lúc bây giờ móc cái cái ví ở trong người ra đấy thì bảo là thôi con vĩnh biệt mẹ giờ tiếp ra thì có cái ảnh cho người yêu của vĩnh biệt người yêu thế thôi xong lại đút vào túi thế và uống tiếp một trận nước nữa thế xong bắt đầu bò bò thì trong lúc bò thì tôi bò ra ra, ra giữa đường thì ờ, bộ, bộ đội tôi mới vẫy tay là là là lúc bây giờ bắt đầu lính mình mới nhảy xuống bắt đầu khênh tôi lên đấy trong trong cái bối cảnh như thế chứ còn đâu là chứ còn không là cũng lẫn anh lẫn anh với cả lính Trung Quốc ấy không lính Trung Quốc thì nó nó nó, nó lúc giờ nó chết hết rồi vâng nhưng mà ở trên mình ấy trên, trên mình nhà thì, anh em không nhận ra mình bởi vì là là là, là có vào khoảng cỡ hơn chục mét người ta nhìn thấy mình mà vâng. bộ đội ở với nhau ừ. mình là cán bộ nữa cho nên lính tráng nó nó chăm chú lắm nó phát hiện thấy mình là nó, nó thế mà sao không vớt ngay từ cái lúc anh đang ở trong rồi phải đợi lúc anh ra đến đường thì không nó nó, nó vướng ta lui chưa à Có không nhìn thấy là là không à, nhìn vâng. thấy tức là anh phải bò ra khuất ra vâng, vâng khỏi phải, cái tầm khuất của cái ta phải, phải bỏ ra ra ra ngoài cái tầm đấy vâng. thì lúc bây giờ là anh em nó nó nó men theo cái lối mòn xuống dạ lối cũng rất xa chứ không phải là cái lối mà nhảy như tôi xuống được dạ. bởi vì cái ta ly nó phẳng như thế này thì coi như là là là bình thường thì không ai dám xuống dạ. thế nhưng mà lúc bây giờ có đánh nhau nó hăng lắm mà coi như trượt xuống này là để, để coi đánh thật khẩn trương nên là có sung lên rồi và có, có lương khô để mà ăn thôi anh bản là... anh bản là ở cái tiểu đoàn mấy nhỉ ở tiểu đoàn uh, 2 vậy tiểu đoàn 2 của trung đoàn 2 ừ, vâng tiểu đoàn 2 à, của trung đoàn 567 vâng. vâng khi đấy anh làm cái chức vụ gì lúc bây giờ là cán bộ trung đội cán bộ là trung đội trưởng hay là vâng cán bộ trung đội trưởng trung đội trưởng vâng. là dưới mình có khoảng hơn à, chục tay súng 34 người 34 người vâng. vâng vì đợt đấy là mình tiêu diệt cả ba cái xe đó vâng tiêu diệt cả ba xe ba xe chính là ba xe lính ba xe ba xe nó chở người đấy chị vâng. trong đó coi nó vào khoảng cỡ vào khoảng hai trung đội vâng. gấp hai cho hai đơn vị chúng tôi vâng tiêu vâng. diệt luôn đấy vâng, đấy gọi diệt. là tiêu diệt gọn đấy. vâng tiêu diệt gọn thế còn một cái xe chỉ huy của nó một cái xe chỉ huy thì khi bắt đầu là là tôi chưa nói nốt về cái chuyện cái xe chỉ huy đấy dạ. nó phát hiện thấy hai cái xe bị bắn và nó nó lái xe quay đầu lại thì khi nghe tiếng nổ rồi đấy thì bắt đầu là bộ đội mình bắn theo thì dạ. cái xe đấy cũng bị tiêu diệt luôn cũng bị vâng sau cái sau này thì cái trung đội của anh có được khi báo công ấy thì cái thành tích thế nào sau sau khi đơn vị sau khi báo công ấy thì uh, à, đồng chí chính ủy trung đoàn lúc bây giờ thì là khi đồng chí có nói khi khi bình công ấy chuyện dạ. khi bình công ấy thì có à, trong cái mặt trận bình công của trung đoàn năm tháng bảy đồng chí chính ủy có nói là à, đồng à, trung đoàn ta cũng rất vinh dự là có một đồng chí đánh nhau với Trung Quốc à, bằng lê lê bắn súng yeah. Dạ. đấy là là như vậy yeah. Dạ. và đồng chí chính ủy có nói là khi đồng chí về viện thì tôi có hỏi đồng chí thì đồng chí chỉ trả lời là rất tiếc em bị thương quá sớm thế thôi và đồng chí không nói gì nữa và và cũng rất là đúng như thế thôi đấy chỉ có thế thôi chứ dạ. dạ. như vậy là đúng là lần lần đầu tiên mà tôi ờ, qua câu chuyện của một thương binh mà có thể nhìn thấy một cái một cái mặt trận khác một cái mặt trận khác đầy cảm xúc của những người lính không cầm súng và có lẽ là cũng như tôi một cái cảm xúc rất là lẫn lộn ở giữa cái niềm tự hào nỗi đau nỗi đau trong câu chuyện của các cựu chiến binh và tôi cũng nghĩ rằng là chia sẻ của anh bản còn mang thêm một cái thông tin cái thông điệp nữa đó chính là tìm lại cái người bác sĩ mà có một người con trai đi cùng thì rất mong ờ, quý vị và các bạn chia sẻ câu chuyện để cho các cựu chiến binh của chúng ta có dịp gặp lại ân nhân của họ và câu chuyện của chúng tôi thì tạm dừng tại đây sau một ngày cũng khá là bận rộn và nỗ lực và rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại xin cảm ơn anh vâng ạ dạ. vâng.